Xin chào mọi người nha, thì hôm nay sớm hôm Home giới thiệu với mọi người về một cái à, biển à, hiển thị về chỉ số bóng đá được lắp ở sân vận động, thì kích thước của nó là chiều rộng là một mét à, tính uh, phủ bì chân phủ bì chân này một mét này Đấy, chiều dài là một mét 65 chiều cao tổng là 2 mét còn cái bề thực tế của nó từ trên biển này xuống đến đây là tầm một mét hai này ở kích thước 1m2 nhưng 1m65 đấy thì uh, mạch uh, hiển thị về uh, thời gian thực này ngày tháng này tên đội này tên hai đội và tỷ số này hiệp này thời gian bấm giờ này đấy. chức năng điều khiển qua tủ điện này còn cái tủ này thì chức năng điều khiển cái tủ nhỏ tủ nhỏ này thì bên mình sử dụng các phím bấm Đấy. phím thì có 8 phím sử dụng led ờ, màu đỏ mặt trời một màu Đấy. đây là mặt trước mặt sau thì có mặt sau thì có ờ, đóng thêm ờ, cái phần quạt tán nhiệt thì ờ, sử dụng điều khiển từ xa điều khiển từ xa điều khiển từ xa ví dụ số 1 thì là tăng giảm à, tỷ số số 2 số 1 2 là tăng giảm số 34 trên remote cũng là tăng giảm remote này giữa quốc tế nhé số 56 thì là hiệp tăng giảm hiệp đấu số 7 là tạm dừng trận đấu đấy nhấn như cái thì nó chạy tiếp và nhấn cái nữa thì nó dừng đấy nhấn vào nút 8 thì à, reset toàn uh, thời gian uh, tên đội và tên đội này thì uh, sử dụng uh, nút nhấn trên cái tủ khi nãy để uh, điều khiển Đấy. nhấn uh, nhấn giữ cái nút uh, uh, số 7 đấy nhấp nháy đấy nhấn số 7 và số 8 để ờ, ờ, thay đổi đấy. 8 để gì cần chó đấy số 6 với số 7 là để ờ, thay số 6 7 đi rồi ok